<gasps> Wow Wow Nhan Nhan Ok hello xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Hồng Bách FTK Official Hôm nay tôi sẽ làm clip tôi sẽ ăn hết 100g nhãn Tức là một lạng nhãn Ok anh em Bây giờ tôi sẽ đi mua ngay nhá anh em ơi Ok Bây giờ tôi đang trên đường đi mua anh em ạ Ok anh em Và đây là nhãn đây anh em ơi hôm nay tôi sẽ ăn hết 100 gram nhãn ok anh em bây giờ tôi sẽ ăn luôn nhá đây tôi cân lên luôn anh em ạ bây giờ tôi sẽ ăn luôn uhm. khả năng khó bóc á nhãn dạo này rất là hot luôn đây vậy để mùa nhãn nhá anh em ạ ừ rất là ngon rất là ngon rất là ngon anh em ạ à. ăn tiếp à. À. rất là ngon anh em ạ à. đó anh em ạ à. đây hiện tại thì nhãn của tôi đã sắp hết rồi tôi sẽ ăn tiếp Xin chào hẹn gặp lại các bạn vào các clip sau. Bye bye.